Constituição brasileira. Uhum. mắt tuột ngưng đông đông thần rồi cành đang tiếng với chồng chồng không dài khó tả tả hiểu phân trai